Chào mừng các bạn, đến với kênh NNC, chủ đề Hà Nội, xin giới thiệu đến những người yêu mến thủ đô Hà Nội, hiểu thêm về văn hóa, lịch sử mảnh đất nghìn năm tuổi này, là thủ đô của một đất nước, vậy nên không có gì lạ khi Hà Nội, được coi là trung tâm văn hóa số một của Việt Nam. Những yếu tố như lịch sử, con người, nhịp sống, phong tục tập quán, đều là những chủ đề rất đáng quan tâm, điều khiến Hà Nội đặc biệt, là bốn phương tụ hội mang theo những nền văn hóa khác nhau, khiến cho văn hóa nơi đây trở nên đa dạng, phong phú, không đâu trên đất Việt Nam, có nhiều làng văn hiến, làng nghề như Hà Nội, những ngôi làng cùng với các kiến trúc Phật giáo, dân gian, kiến trúc Pháp, nằm rải rác khắp thành phố, khiến du khách vô cùng thích thú trước những giá trị văn hóa, lịch sử còn hiện hữu đến ngày nay. Hồ Tây nằm trên địa bàn quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Hồ Tây trước đây còn có những tên gọi khác như Đầm Xác Cáo, Hồ Kim Ngưu, Lãng Bạc, Dâm Đàm, Đoài Hồ, là hồ nước tự nhiên lớn nhất ở nội thành thủ đô Hà Nội. Hồ có diện tích hơn 500 hecta, với chu vi khoảng 14,8 km vòng ngoài, và 17,2 km khi đi theo đường ven hồ, với diện tích 5,3 km vuông mặt nước. Có thể nói nơi đây có khí hậu mát mẻ bậc nhất ở Hà Nội. Trong cuốn Tây Hồ Kỳ có ghi, Hồ Tây có từ thời vua Hùng, lúc ấy nơi đây là một bến ở cạnh sông Hồng, thuộc động Lâm ấp, nên gọi là bến Lâm ấp của thôn Long Đỗ. Đến thời hai bà Trưng, bến này thông với sông Hồng, về khoa học địa lý Hồ Tây là hồ ngoại sinh, có dạng lỏng trào, hồ được tạo thành chủ yếu là do tác dụng xâm thực của sông Hồng. Hồ Tây được bao phủ bằng các huyền thoại và truyền thuyết, giờ đây lấp lánh giữa hiện thực thủ đô Hà Nội. Xung quanh hồ còn nhiều làng cổ truyền thống, mang đậm sắc thái dân gian. Làng Nghi Tàm quê hương bà huyện Thanh Quan, có chùa Kim Liên với kiến trúc độc đáo. Làng Nhật Tân giữ nghề trồng hoa đào nổi tiếng, làng Xuân Tảo với đền sóc, thờ thánh gióng oai hùng, làng Trích Xài có chùa thiên niên, thờ bà tổ nghề diệt lĩnh, làng kẻ bưởi có nghề làm giấy cổ truyền, có đền đồng cổ, là nơi bá quan văn võ tổ chức hội thể lịch sử từ thời Lý. Làng Thụy Khuê, có chùa bà Đanh nổi tiếng. Ngày nay Hồ Tây là địa điểm vui chơi yêu thích của người dân thủ đô, đặc biệt là du khách và giới trẻ, là tọa độ check-in quyến rũ số 1 Hà Nội.